Dạ, em xin tự giới thiệu em tên là Như Quỳnh. Năm nay em 25 tuổi. Hiện thì em đang là kiểm nghiệm viên làm việc tại uh, Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm uh, thuộc Sở Khoa học Công nghệ thành phố. Quê của em thì ở Gia Lai và em học tập và sinh sống ở thành phố này thì đến nay cũng được 7 năm rồi ạ. Em à, kiểm định là kiểm định gì? Dạ, trách nhiệm chính của em là kiểm nghiệm dư lượng thuốc thú y, dư lượng kháng sinh ở trong thực phẩm trong à, rau củ quả trong thịt hoặc thịt hải sản cái này giờ quan trọng lắm á nha rồi đang trong một điểm nóng về an toàn vệ sinh thực phẩm thì dạ, nhiệm vụ của bạn hết sức là quan trọng mời bạn à, nam giới thiệu em tên là nguyễn hữu lý 30 tuổi công tác tại công ty môi trường công nghệ công thành em làm tại bộ phận tổ chức nhân sự em cũng đến từ gia lai gia lai luôn oh. wow. vậy là đồng hương ha chúc mừng cái đi một bạn làm bên môi trường một bạn là kiểm định về môi trường cái này cũng à, có thể có phù hợp bạn và nam vào đây lâu khi chưa? nó xảy ra căng thẳng mâu thuẫn nha dạ em um, vào đây được 10 ừ, năm rồi ạ rồi à, mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình Dạ em nói về điểm mạnh của em trước <laughs> Tại điểm yếu mà kể thì hơi nhiều <laughs> Em tự nhận thấy mình là một người khá là hòa đồng Ham học hỏi Về à, nữ công gia chánh thì à, nói chung là cái gì em cũng cũng biết một chút chút Cái gì không biết thì em sẽ học để biết rồi điểm yếu dài dài <laughs> có lẽ điểm yếu lớn nhất mà em em tự cảm thấy ở bản thân mình đó là em ờ, hơi nóng tính thì cái gì mà em cảm thấy không thích hợp không đồng quan điểm mình sẽ đấu tranh bảo vệ cái chính kiến của mình cho nên thì đôi lúc thì cũng hơi uh, ờ, thô lỗ một chút xíu <laughs> thật ra bảo vệ chính kiến của mình thì tốt để mình lựa lời mình nói sao để mình không mất lòng nhau khi mình vẫn giữ được cái quan niệm của mình thôi nhưng mà bạn à, lý do tại sao bạn lại à, đến với chương trình ngày hôm nay còn môi trường trong công ty em thì cũng là các anh chị đã phần lớn đã có gia đình hết rồi ừ, đi làm xong rồi buổi tối về thì em đang còn học em hiện tại em đang học thạc sĩ sao học hoài vậy lấy chồng đi dạ tại vì em à, có tham vọng trong cuộc sống mà chị giờ lấy chồng chồng cho đi học nữa rồi sao bắt ở nhà nữ công gia chánh rồi đẻ con nuôi con thì tính sao cũng ra vậy cho nên là em cũng không tìm được người phù hợp với em từ trước đến giờ đó giờ để rồi bạn gái giờ đi, à, bên kia đi đi học hoài rồi bạn trai có cho không là dạ, ủng hộ anh em ủng hộ đúng không em chợ đi học luôn <laughs> em sợ bạn đi học được bạn nam thì sao tại sao không tự tìm được bạn gái cho mình trước đây em cũng ham chơi cái thứ hai là em cũng khó tư tưởng của em thì không bao giờ yêu người trong công ty cả ăn chơi gì bạn em ham vui ấy chị em dành thời gian cho bạn bè thân nhiều hơn bạn bè à, đồng nghiệp đi nhậu nhiều hơn <laughs> là là có một người bạn gái bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi mối tình thì chắc là em cũng không nhớ trước đây chỉ là những cái mối quan hệ nó nó bắt đầu tìm hiểu hoặc là đi sâu hơn thì cảm thấy không phù hợp thì thì thôi bạn có một mối tình nào sâu sắc chưa à, hồi cấp 3 em yêu đơn phương thôi trời ơi quen kia tùm lum mà không đâu đâu hết vậy trời à nữ mình có bao nhiêu mối tình rồi dạ thích thì có thích một hai bạn nhưng mà những cái bạn mà em thích thì à, không có thích em còn những người mà thích em thì em lại cảm thấy không coi như là mới vần qua vần lại thôi chứ chưa có mối tình chính thức đúng yeah. Dạ. không à, em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em mong người bạn trai của em phải là một người chín chắn có mục tiêu có hoài bão cho cuộc sống điều gì em không thích ở người đàn đàn ông em không thích nhất là người mà không được mạnh mẽ cho lắm thứ hai là em không thích người hay ghen bạn trai có ghen không em ăn ớt nhiều mà em không có ghen chị ơi thiệt không chưa có mối tình nào chưa biết ghen hay không đâu em tìm cho mình một người phụ nữ thế nào để có thể uh, hợp với mình em nghĩ là bạn ấy phải là người sống cũng có nguyên tắc cho bản thân và có những cái mục tiêu của riêng họ tức họ sống có lý tưởng về bạn ấy thì có lẽ là gọn gàng sạch sẽ em không thích người lười ở dơ phụ nữ thì ít ở dơ lắm không ai dơ đâu đàn ông thì có thể ở dơ phụ nữ không ở dơ đâu yên tâm đi em thấy phụ nữ bây giờ cũng ở dơ nhiều lắm ấy. không thì đó à, câu này ờ. nghe sốc quá à. nói sao nó lại nghe tức là em thấy các bạn nữ ấy bây giờ đi ra ngoài đường ấy thì các bạn rất chi là đẹp rất chi là xinh nhưng mà tuy nhiên về nhà hoặc là về phòng các bạn ấy thì lại không được như như khi các bạn ra đường sao em biết trước đây thì um, em có thuê một căn nhà nguyên căn thì em xe lại cho các bạn sinh viên để để thuê á em suốt ngày phải đi sửa cống rồi nước rồi đúng rồi mấy cái đó mình phải sửa chứ nữ người ta sao ta sửa nữ người ta xài ta đâu có biết sửa đâu <laughs> không nhưng mà ý là qua đấy thì em mới nhìn thấy là là là, là... xả xuống đuôi cống tùm lum bây giờ mấy người nào ở ngoài đường càng đẹp về nhà càng dơ dạ càng sạch về nhà càng dơ đó là em cần gần gần này không có nha này tôi ờ, không tuy nhiên là nó không phải mặc định cái tư tưởng như thế không có đâu chị lúc nào ở ngoài đường cũng đẹp nè dạ lúc nào cũng sạch nè tại vì là chị ờ, chị lớn tuổi rồi ồ vậy lớn tuổi không có dơ mà trẻ tuổi là dơ ủa bạn đang khen tôi hay đang chê tôi vậy tự chuyện gì hả hay quá ha bạn dơ hay bạn sạch em nghĩ em sạch em gọn gàng có tật xấu gì không em nhiều ví dụ em đặc biệt sợ sợ rắn em ghét rán dán vô nhà mới vào em không biết nhưng mà em ghét còn gì nữa không tật xấu gì nữa không game online thì em lại không biết chơi em chỉ biết biết đào vàng với ờ, bắn bắn vịt mặt gian dễ sợ không hiểu thấy, sao em thấy bà mai sao nhìn da lắm mà chị như nãy em nói hơi già lớn tuổi hả lớn tuổi lớn là già chứ còn gì nữa cây cao bóng cả mới dài <laughs> để xem coi đàn gái thế nào ha wow chào em dạ à một nụ cười rất là tươi ha anh thấy anh này uh, như thế nào sao em thấy anh ham chơi quá à? không không ham chơi thấy chơi anh, vui tí anh thôi anh, anh đang làm việc anh làm cái công việc nhân sự là rất là chững chạc nha rất là khó tính nữa đó Ông khó tính mà em cũng khó tính nữa, hai người khó tính không biết sao Không em không khó tính đâu, nhìn thấy em không khó tính đâu <laughs> Nãy giờ em à, đánh giá qua câu chuyện nãy á Em thấy em ở đây chín chắn không? Dạ có Có, có khát vọng không? Dạ có Có nguyên tắc không? Dạ có Đó, luôn Vậy là được, được rồi. rồi Vậy là ổn rồi Những lúc rảnh rỗi thì em hay làm gì? Sở thích của em là gì? Em có nhiều sở thích nhỏ nhỏ của con gái lắm chị à, Theo thùa may vá Rồi à, vẽ tranh em cũng có học đàn sở thích ờ, nhỏ nhỏ là gì sở thích lớn lớn dạ sở thích lớn lớn thì à, em rất là thích hoa lúc thời gian rảnh thì em cắm hoa để cho tâm hồn mình thoải mái thư giãn sau khi mà mình học tập căng thẳng như vậy. ngoài ra thì em cũng thích nghiên cứu về à, mấy cái loại độc dược hóa chất những cái nguồn thực phẩm những cái nguồn à, thực vật hay là động vật tự nhiên mà nó có các cái chất độc luôn để chi thứ nhất là mình để mình phòng tránh cho bản thân tại em cũng hay thích đi du lịch khám phá cái nhiều khi em thấy em vô rừng mà giả sử em bị lạc đường ấy cái không biết mình ăn cái gì thì sống được hết á tự nhiên em ngồi em nghĩ thì em bắt đầu em em cảm thấy em ham muốn em tìm muốn tìm hiểu về những cái loại thực, thực vật đó những cái độc chất gì trong đó để mình tự bảo vệ bản thân mình thứ hai đó là cái đam mê nghiên cứu của em luôn hôm nay à, em có đi với ai không dạ, em đi với à, các à, em đồng nghiệp ở công ty em đồng nghiệp ừ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường rồi dạ, chào em chào chị Quỳnh ờ, hồi nãy chị nói là anh Lý mê chơi anh không mê chơi đâu chị <laughs> ảnh là về làm về công ty em thì ảnh rất giỏi ảnh là luôn kiêm luôn tất cả vị trí trong phòng nhân sự ảnh là người quản lý thậm chí là ảnh còn sắp xếp công việc rất chu đáo nhìn ảnh khó tính vậy thôi nhưng mà ảnh rất dễ tính thậm chí mà chửi vô mặt ảnh cũng cười nữa thấy hai người thế nào tính cách hai người hợp tại vì chị bên đây có chính kiến anh lý cũng rất có chính kiến ờ, nhưng mà chị phải giữ đi ừ, chị phải chửi vô mặt vậy đó ủa mà sao trong công ty nhiều nhiều bạn nữ vậy mà sao anh ế à, bởi vì nữ đẹp quá nên mới ế đó chị à vậy là ý nó anh xấu đó phải không đàn <laughs> gái nói xấu đàn trai quá nha chứ sao đàn trai người ta ngon lành lắm à rồi cảm ơn bạn hôm nay mình có đi với uh, ai theo mình không dạ em có đi cùng với lại uh, trưởng lớp của em và uh, một số người đồng nghiệp cũng như bạn thân của em em chào chị Quỳnh Linh và anh <laughs> <laughs> anh Quyền Linh và chị Cát Tường à. à, chào bạn à, em sao là... chị không sao đâu em là trưởng áp của quỳnh à, tính cách của quỳnh rất là năng nổ nhiệt tình và à, giúp đỡ những cái bạn đồng nghiệp trong cơ quan quỳnh rất là khéo tay văn nghệ thì à, quỳnh cũng tham gia rất là tốt rồi cảm ơn hai rồi, cảm ơn bạn hai bên đàn trai đàn gái bây giờ mình kéo màn cho hai bạn gặp nhau gặp nhau là hát nha đến, đến. dấu tài nữa kéo màn lên mời hai bạn em đang suy nghĩ gì thì dạ hả? em đang nghĩ không biết anh thấy em thì anh thấy sao ạ <laughs> anh nghĩ là ổn dạ ổn là ổn nó có nhiều mức độ nó là thấp thấp hay nó là trên trên ạ à, anh chưa định nghĩa được nhưng mà tuy nhiên thì um, anh cảm thấy vui um, thứ nhất là là em uh, cùng quê à, má anh thì luôn luôn khuyến khích là lấy vợ cùng quê sở thích của anh thì trong thời gian rảnh thì anh hay làm gì ạ? Rảnh thì anh thường hay hay ờ, chơi với bạn bè, đi dạng đi bụi, đi phượt. Nếu dài ngày. Còn không nữa thì ở nhà, dọn nhà, nội trợ. Anh thích ở cuối tuần ở nhà tổng vệ sinh. Sau đấy rồi đi siêu thị rồi mua cái gì đấy rồi về gọi một hội tới là bắt đầu lại ăn nhậu đập phá. Bình thường anh có hay chơi thể thao không ạ? hồi đi học thì anh đội nào thì đội đấy thắng nhưng mà bây giờ thì anh đội nào là đội đấy thua <laughs> vào cái chuyện hẹn hò thế nào nếu mà quen nhau hẹn hò thế nào bạn nữ hát bài trước đi em xin em, em xin hát một đoạn ngắn ngắn coi như là món quà tặng anh à, nhân lần đầu gặp gỡ rồi cảm ơn. Tuổi trẻ là những ước mơ, tuổi trẻ là những đam mê ấp ôm bao giấc mơ yêu tuyệt vời Hơn dần rồi sẽ qua mau, ngày mai bước trên con đường anh dương bừng sáng phía trên trời xa Thôi nói chuyện hẹn hò đi Nào à, Nếu như mà em tiếp tục học lên nữa Thì anh có thông cảm cho em không? Cái, Nên cái, cái điều đấy anh nghĩ là anh khuyến khích tại vì anh làm trong nghề này thì thì anh gặp cũng rất nhiều các bạn đi xin việc và cũng hiểu về cái cái trình độ học vấn và các bạn đi học như thế nào rồi hết thời gian nãy hứa là đưa đi học rồi mà lo gì nữa hỏi chúng gì ta nữa. sẽ có 3 tiếng đến để quyết định suy nghĩ thật kỹ xem cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào có chút rung động sao xuyến nào hay chưa một hai 3 Hết thời gian Rồi cảm ơn bạn Như vậy là bạn nữ ờ, không bấm nút Bạn có thể cho biết lý do Có lẽ là em vẫn ờ, hơi ru nên vẫn chưa được thuyết phục lắm Em nghĩ là vẫn có thể là bạn bè Và nếu như trong một thời gian nói chuyện với nhau hiểu rõ ràng hơn Thì ờ, mình có thể sẽ bàn lại đề tài này sau đó Được không có gì dạ. cả chúc hai bạn sẽ tìm ra được một nửa yêu thương của mình